Hello, xin chào quý vị và các bạn. Tôi biết là phần lớn chúng ta đều không biết những cái gì mà chúng ta không biết. Ở trên thị trường các phương tiện thông tin đại chúng hiện tại thì chúng ta muốn cái gì là chúng ta có. Chúng ta chỉ cần vào YouTube, vào Google để chúng ta search. Nhưng tuy nhiên thì rõ ràng là có nhiều thứ mà chúng ta không biết rằng nó đã có trên thị trường. Thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị bạn đó là uh, có thể một số anh chị em sẽ không biết rằng là trên thị trường nó có một cái hệ thống, có một cái phương pháp có thể giúp ta kiếm được 50 thậm chí 100 phần trăm một năm thậm chí là nhiều hơn con số đó nếu mà thị trường có xuống tích cực ở năm 2017 Dũng đã biết rằng có rất nhiều bạn đã kiếm được 5 600 phần trăm một năm và bạn ấy có thể giữ được cái số tiền đó chứ không phải là một số bạn nói ở kia là thị trường lên ai chả kiếm được nhưng quan trọng là khi mà thị trường xuống mà chúng ta vẫn giữ được số tiền đó đấy mới là một cái cách mà chúng ta đầu tư an toàn và có tỷ lệ cao ở trên biểu đồ này các bạn sẽ thấy rằng là uh, khi mà trong mỗi một giai đoạn khác nhau của thị trường thì nếu các bạn để ý một chút nếu đều có những cái biến thể khác nhau và tâm lý con người khác nhau trong mỗi giai đoạn mỗi một cái chu kỳ khác nhau chính vì vậy nếu chúng ta không biết điều này thì chúng ta trở thành nhận nhân xấu số và chúng ta cũng không biết là khi nào thị trường đạt đỉnh khi nào thị trường đi ngang khi nào thị trường tích lũy khi nào thị trường lại cho chúng ta những cái món hời cho chúng ta những cơ hội để chúng ta có thể kiếm được nhiều nhiều lợi nhuận nên chính vì vậy thì rõ ràng là phần lớn chúng ta đều là những nạn nhân mà khi mà là nạn nhân thì chỉ cách đơn giản nhất là đổ lỗi cho thị trường và dẫn biết rằng là có rất nhiều anh chị em khi mà thị trường lên thì không sao nhưng bị lỗ thì cho đổ lỗi cho thị trường đổ lỗi cho môi giới đổ lỗi cho những người mà hỗ trợ chúng ta không tốt chính vì chúng ta không nắm rõ được quy luật không hiểu rõ được phương pháp không hiểu rõ được quy trình không hiểu rõ được nguyên lý không hiểu rõ được à, cách thức vận động cổ phiếu nên chính vì vậy việc thua lỗ việc mà chúng ta bị mất hết tiền đó là chuyện bình thường bởi vì chúng ta vẫn tiếp tục đổ lỗi cho người khác thế thì các bạn sẽ thấy rằng là trong cái biểu đồ này các bạn Dũng chia sẻ cho các bạn đó là có ba cái mô hình chính thực ra nó có được nhiều hơn ba mô hình này thì mỗi một mô hình này nó có những tính cách những đặc điểm khác nhau những chu kỳ khác nhau của thị trường một cổ phiếu khi nó bước vào một chu kỳ tăng đúng không chu kỳ tăng thì nó sẽ có cái đoạn phân phối phân phối rất mạnh và khi bạn ở vùng này nếu một số các bạn mua ở trên đỉnh ngọn cây như này chúng ta có thể bị bán ra bị thua lỗ rất là nặng và sau khi bạn bán ra thì có thể cổ phiếu sẽ bước vào dạng tích lũy và tiếp tục tăng thế đặc điểm ở cái giai đoạn này các bạn có thể thấy rằng là thường thì nó bước vào một cái giai đoạn chạy nước rút hay là tăng tốc với khối lượng lớn và giá tăng mạnh và sau đó thì nó sẽ bước vào một chu kỳ điều chỉnh đây chúng ta bước vào chu kỳ điều chỉnh ở giai đoạn đầu chu kỳ điều chỉnh thì nó biến động rất mạnh bạn bởi vì lúc này nhà đầu tư đang bị lo lắng sợ hãi và cái quá trình biến động rất mạnh ở trong vùng này đó là đường ngẫu nhiên sau đó thì chúng ta biết là cổ phiếu sẽ được tích lũy được thu gom trước khi bước vào một chu kỳ mới vì trong cái quá trình thu gom này chúng ta thấy biên độ bắt đầu nó hẹp dần giảm dần và nó có những cái sự xác nhận với khối lượng lớn và giá tăng mạnh và đây chính là một chu kỳ khi mà cổ phiếu kết thúc và ở đây chúng ta cũng thấy rằng là nếu chúng ta cứ bắt đáy bắt đáy mua ở được vùng này thì có thể là cổ phiếu có thể không có cái cơ hội hồi phục bởi vì có nhiều cổ phiếu nó sẽ không hồi phục mà tiếp tục đi xuống nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải đợi và hiểu rõ rằng khi mà cái biến động này những cái phần giá bên sau này, này thường nó có những cái đợt giá giảm dần cái biên độ giảm dần những cái quá trình mà gãy cái cái vùng hỗ trợ này khối lượng thấp đi và chúng ta chúng ta biết rằng là cái cổ phiếu lượng cung đã cạn kiệt trước khi mà cổ phiếu bắt đầu xác nhận đây là những cái thời điểm mà chúng ta gọi là lên tàu thuận buồm xuôi gió khi mà cổ phiếu được đi lên thì chúng ta thấy là phần lớn nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây họ sẽ có tìm cách để bán ở đây một số các nhà đầu tư đầu tư ở vùng này thì họ sẽ tìm cách bán ở cái vùng này bởi vì họ đã bị kẹt quá lâu và họ sợ hãi khi mà cổ phiếu bắt đầu có một chút lợi nhuận và bạn biết rằng khi mà cổ phiếu bắt đầu đi lên lên vùng đỉnh này thì có thật rất nhiều cổ phiếu bước vào một chu kỳ giảm và bạn không biết thì bạn lại tiếp tục nắm giữ ở đây đúng không ạ bạn tiếp tục nắm giữ ở đây và thị trường giảm rất là mạnh và bạn có thể bị thua lỗ nên trên cái vùng này thì có thể chúng ta sẽ có rất nhiều chiến lược khác nhau chẳng hạn như chúng ta chốt lời một phần một phần hai và chúng ta sẽ xem đây là một cái mẫu hình và chúng ta thấy là trên cái mẫu hình này thì giai đoạn đầu nó cũng biến động rất là mạnh và nó có những cái đợt rũ bỏ à, có những rũ bỏ những đợt rũ bỏ này thì thường nó sẽ tạo ra những cái biên độ hẹp này đây là những cái biên độ hẹp trước khi nó có một cái gì ạ một cái sự xác nhận vượt qua đỉnh thì cái quan trọng nhất là trước ở giai đoạn này các bạn để ý một chút nó đều có một cái phiên khối lượng lớn và giá tăng mạnh ở đây thường thì khi chúng ta mua điều này nền nó ngắn quá cái kích thước ngắn quá và chúng ta bị thua lỗ và chúng ta sẽ phải chốt lời hết ở vùng này sau khi mà cổ phiếu chốt chúng ta chốt chốt lời chúng ta lại cắt lót xong thì cổ phiếu đã tiếp tục tăng lên và chúng ta mất hết cái chi phí cơ hội ở giai đoạn này chúng ta cũng thấy tương tự như vậy. Sau khi mà cổ phiếu tăng khoảng một nhịp khoảng 20 hoặc nhiều hơn thì chúng ta thấy là nó cũng tạo ra sự dao động rất lớn. Đây là những sự dao động rất lớn. Và nếu bạn không nắm rõ được những cái à, biến động rộng lớn này trước khi mà cổ phiếu đi lên nó phải tạo ra một cái biên độ hẹp những cái đợt mà chúng ta gọi là rũ bỏ những quá trình test đọ test cung ạ trước khi mà cổ phiếu tăng lên thế nên ở đây chúng ta cũng thấy rằng là nếu chúng ta không nắm rõ được những cái mẫu hình những cái khung hình như này thì chúng ta sẽ thấy là thường thì chúng ta sẽ có thể là đến vùng này chúng ta không giảm tỷ trọng hoặc là giảm bớt tỷ trọng đi ạ bởi vì đây là cái vùng biến động rất lớn nên một số anh chị em sẽ lại thấy là lãi khoảng 20% sau đó chỉ cần một lần rũ thôi là chúng ta hòa vốn nên bản thân là chúng ta sẽ mua khi mà cái quá trình xác nhận khi mà quá trình mà giao động biên độ hẹp cái quá trình tích lũy xong của các big boy trước khi mà chúng ta có thể tham gia lại cái vùng tiếp theo nên một cổ phiếu chúng ta có rất nhiều sóng để chúng ta tham gia vào và những cái sóng đấy chúng ta sẽ giảm rất được nhiều chi phí cơ hội khi mà cổ phiếu chúng ta giao động ở đoạn đầu chúng ta thấy rằng là với những dạng cổ phiếu này thì chúng ta thấy rằng cái thời gian để tích lũy nó khá là dài có thể 3 tuần 4 tuần thậm chí 5 tuần và chúng ta rất mất rất nhiều chi phí cơ hội cho cái việc đầu tư và tương tự như vậy sau khi cái nhịp ờ, tăng của đợt 3 kết thúc thì cổ phiếu lại tiếp tục đi lên à, thông thường thì sau khi kết thúc này các bạn thấy rằng những cái đợt mà rũ bỏ gãy kênh này gãy cái vùng kênh này nó là diễn ra liên tục và thường là chúng ta sẽ bị à, ờ, bị à, rũ bỏ hay là chúng ta có thể là bị bán tháo ra khi mà cổ phiếu đã gãy những cái kênh như thế này và chính vì vậy thì chúng ta biết rằng là với việc mà chúng ta tìm hiểu và hiểu rõ được những cái mẫu hình như này thì chúng ta sẽ có thể biết rằng là chúng ta mua ở đâu thế khi mà chúng ta giao được giao dịch trên thị trường á phần lớn mọi người sẽ không biết là cổ phiếu này nó còn tiếp tục đi tiếp hay không hay là cổ phiếu này nó kết thúc chu kỳ rồi và chúng ta nhìn thấy phía phía trên này nó còn rất là cao vì trên này rất là cao chúng ta không dám mua nữa bởi vì trước đó thì chúng ta chỉ tập trung vào những cổ phiếu giá rẻ những cổ phiếu đầu tư giá trị chúng ta mua vào và chúng ta đợi những cái quá trình mà nó giảm như này chúng ta mua nhưng có rất nhiều trường hợp khi mà nó giảm này nó rưỡi gãy kênh nó rơi rất sâu nên chính vì vậy chúng ta sẽ là những nạn nhân xấu số chúng ta nạn nhân mà chúng ta không biết rằng là vì sao chúng ta lại bị thua lỗ vì sao chúng ta lại à, hẩm hưu đến như vậy à, việc mà phần lớn các bạn khi mà tham gia những cái chương trình Ờ, mà không hiểu rõ được à, những à, tại sao chúng ta lại cần phải cắt lót tại sao chúng ta cần phải bảo bảo toàn vốn trong cái việc đầu tư của mỗi chúng ta chẳng hạn nếu các bạn mua theo một cái chu kỳ giá tăng thì các bạn thấy rằng là việc mà chúng ta biết rằng là nếu những cái đợt lỗ chúng ta từ 5 phần trăm 10 phần trăm 2 phần trăm thì những cái để chúng ta bảo toàn vốn nó rất là khó có thể chúng ta có thể lấy lại được bởi vì uh, khi bạn lỗ càng nhiều tức là bạn đầu tư trung bình giá số càng nhiều giả sử như 30 phần trăm bạn phải lỗ cái số bạn uh, lấy lại vốn của bạn bạn phải lãi quay trở lại ngược uh, ờ, 43% hòa vốn và cái quá trình này tiếp tục kéo dài thì bạn sẽ có thể bị mất rất nhiều tiền đúng không mất rất nhiều tiền bởi vì uh, số vốn của bạn cái số lấy lại của bạn nó càng càng cài ngày càng càng uh, nhiều hơn và bạn cái số NAV của bạn nó ngày càng bị mất đi rất là nhiều nên chúng ta thấy là không có cơ hội khi mà tài khoản của bạn tiếp tục âm và chỉ cần hai hoặc ba lần mỗi lần các bạn thua 30 phần trăm là gần như là bạn không có cơ hội để lấy lại nên trong trường hợp chiến lược đầu tư ở đây các bạn biết rằng là với những cái việc mà chúng ta mua vào những đúng đúng, đúng cái điểm như này chúng ta sẽ có độ an toàn rất là cao bởi vì trên cái nền tảng như này một cái xu đi lên như này thì độ an toàn bao giờ nó cao hơn khi mà cổ phiếu đang lao dốc đang trúc đầu đi xuống thì với một cái dạng như này chúng ta cần phải nắm rõ được xem là cổ phiếu chúng ta nó thuộc dạng nào nó thuộc dạng nào bởi vì phần lớn chúng ta không biết nó thuộc dạng nào nó không thuộc biết chúng ta mẫu hình nào nên chúng ta mua theo cảm tính chúng ta mua theo những cái cái suy nghĩ chúng ta và bản thân chúng ta không biết rằng là à, cổ phiếu nó cần phải tích lũy đủ nó mới lên tại sao Mac Mini lại mua điểm những cái điểm cao nhất như này họ không mua ở những vùng dưới này giá rẻ và ông chỉ mua này tại sao ông không mua ở vùng này tại sao không mua vùng dưới này mà đến bây giờ ông mua bạn có thể đặt ra những câu hỏi tương tự như vậy tại sao họ làm như vậy họ có gì ạ họ có ngu quá hay không hay là họ phải có lý do để họ đầu tư nên chính vì vậy khi mà chúng ta thấy rằng là mọi thứ trên thị trường nó nghe vẻ ngẫu nhiên thực ra nó không ngẫu nhiên thế nào bởi vì bản thân các big boy bản thân các nhà đầu tư lớn bản thân ờ, các nhà tạo lập lớn họ có gì có kiến thức có kinh nghiệm có vốn có gì những cái nhân lực có những cái người mà rất giỏi để hỗ trợ họ họ đầu tư mang một cách là chiến lược với chúng ta đầu tư theo cảm tính chúng ta đầu tư theo việc thói quen chúng ta lên diễn đàn Ờ, nghe ngóng phím hàng thậm chí là chúng ta chẳng có kiến thức gì mà chúng ta mong muốn là lợi nhuận của ta hơn ngân hàng thì điều đó là điều cực kỳ vô lý ở đây các bạn có thể thấy rằng là một cái cổ phiếu mà vừa rồi nó tăng đến hàng trăm phần trăm mọi người cứ nhìn mà sợ nhìn mà, mà lo lắng nhìn mà sợ hãi nhìn vào cảm giác là thấy là thật mệt mỏi khi mà cổ phiếu chúng ta nghĩ rằng là nó sẽ dừng nó điều chỉnh chúng ta mua vào nhưng nó không lên à, cái mẫu hình đầu tiên các bạn thấy không ạ đây là một cái mẫu hình mà các bạn thấy là vũ mình chia sẻ sau khi lên nó rũ bỏ và trước khi rũ bỏ nó bước vào một chu kỳ tăng với chúng ta thì những vùng này nó giá nó quá cao chúng ta không mua được đúng không giá quá cao chúng ta mua được và chúng ta lại trở thành những cái gì ạ à? những người mà ngắm cổ phiếu tiếp tục đi lên đến lúc này thì một số anh chị em không bán ra lại tiếp tục mua vào thì chúng ta lại bị rũ bỏ bởi những đợt giảm như này và đến khi mà rũ bỏ xong thì những đợt như thế này chúng ta lại không dám mua vào chúng ta thấy rằng tất cả những cái điều này chúng ta thấy đều có những kịch bản xảy ra và chúng ta có thể biết trước được chúng ta có thể biết nắm rõ được đó nhưng vì chúng ta không nắm rõ được bản chất đó là gì chúng ta không nắm rõ được mẫu hình là gì chúng ta không biết là nguyên lý nó hoạt động sao và dẫn đến là chúng ta không biết rằng là khi nào chúng ta mua vào khi nào chúng ta bán ra và trường hợp tương tự như vậy chúng ta thấy là mỗi một giai đoạn này cái số lượng nguồn cung nó giảm dần và khi nó giảm dần như này thì những cái cơ hội tuyệt vời như này để chúng ta mua chúng ta không mua những cái đây là những cái điểm mua chính đây là những cái điểm mua có thể giúp bạn thành công đây là những cái điểm mua có thể giúp bạn có thể có độ an toàn vốn rất cao và bạn có thể mua lại ở trong những này không phải là các bạn mua ở vùng này không phải các bạn mua ở vùng này mà bạn phải mua đúng như thời điểm đây là những lý do khiến rất nhiều người ta bị thất bại trong quá trình đầu tư với những cổ phiếu như PSR bạn cũng thấy rằng nó đã cũng rất giống những kịch bản các bạn thấy được ra nó đi qua tích lũy nhưng vì có quá nhiều nhà đầu tư đeo bám nó cần phải rũ bỏ nó cần phải rũ bỏ và nó cần phải test lại những cái à, đầu tư yếu vía nó cần kiểm tra xem là cái nhóm nhà đầu tư đó có gì ạ à? có còn trên thị trường không trước khi có những cái phiên bứt phá như này thì chúng ta đã không còn ở trên thị trường nữa và phần lớn mọi người lại không mua điểm này bởi vì giá nó quá cao và chúng ta chỉ thích mua những điểm mà nó giá nó thấp như này thôi nhưng với những cái kiến thức mà bạn đã thể thấy ở kia thì đây là những cái điểm mua có cái độ an toàn xác suất thành công rất là cao hoặc là bạn có thể mua ở những cái phiên mà xác nhận với khối lượng lớn như thế này nhưng tuy nhiên thì phiên này nó chưa đủ đảm bảo cho chúng ta có thể mua bởi vì cái khối lượng nó chưa đạt thì chúng ta thấy là dù giá nó có rẻ dù giá nó chưa cao chúng ta vẫn chưa thể mua được hoặc một cổ phiếu tiếp theo các bạn cũng thấy rằng là việc mà các bạn mua sớm một số các bạn khi một cổ phiếu tăng các bạn mua sớm thì bạn lại trả giá rất đắt bởi vì sau đó cổ phiếu sẽ rẻ và sau khi bạn bán xong thì cổ phiếu lại bước vào chu kỳ tăng đây là những mẫu hình mà tôi vừa chia sẻ cho các bạn tại sao chúng ta lại không mua ở đây hay là tại sao chúng ta không mua ở những vùng giá này và chúng ta phải mua ở đây và đây cũng là một chiến lược để chúng ta có thể tiếp tục mua thêm khi mà cổ phiếu đã rũ bỏ sau khi rũ bỏ nó có thể tạo ra những cái đợt xác nhận và lúc đó chúng ta có thể kiếm lợi nhuận ờ, một cách bền vững và có thể kiếm được một cái ờ, tỷ lệ an toàn 50 thậm chí là nhiều hơn một 50 ờ, phần trăm trong một cái giai đoạn rất là ngắn như thế này đó là những món quà mà thực sự là thực tế đã dành cho chúng ta nhưng chúng ta không biết chúng ta không hiểu chúng ta lại cứ đi à, đòi hỏi à, là phải may mắn đòi hỏi phải ai đó phím cho chúng ta một cổ phiếu tuy nhiên thì vì bạn không hiểu bản chất bản chất về cổ phiếu nên cái việc mà cổ phiếu đã xác nhận bạn không mua ờ, mọi người đã cho bạn mua điểm này bạn không mua bạn cứ mua mua điểm khác những cái cổ phiếu tương tự như vậy đây là những cái điểm mà các bạn cũng thấy là trong cái mô hình vừa rồi nó sẽ có biến động và khi những cái biến động này nó thu hẹp lại dần nó dao động lại dần nó siết chặt lại dần thì khi đây những cái điểm mua cái độ tí yếu tối ưu hoàn toàn những cái món quà như này nó tuyệt vời nhưng có bao nhiêu người biết là đây là món quà dành cho các bạn đâu các bạn chỉ phải tiếp tục mua đến đây mua ở đây sau đó lên đến đây các bạn bán và có quá nhiều các cổ phiếu nó đã tạo ra cho chúng ta những cái điểm mà chúng ta thấy được là không ở đâu nó lại tuyệt vời như này có bao nhiêu cổ phiếu nếu chúng ta biết được là những cái điểm này là cái điểm then chốt những điểm này rất tuyệt vời giúp giúp đấy chúng ta mới đầu tư Có một số anh chị em thì lên vùng này chúng ta lại tiếp tục để ý và chúng ta theo dõi ở đây hay là cổ phiếu Hòa Phát đến điểm này chúng ta cũng đang là à, tiếp tiếp tiếp tục tập trung với nó trong khi đó cái giai đoạn này là giai đoạn cuối một chu kỳ bạn không mua ở đây bạn lại tiếp tục tham gia ở đây bạn thấy nó rẻ bạn tiếp tục à, kỳ vọng nó đến đây nhưng cái kỳ vọng ở trận này nó là đoạn cuối của một cái đợt tăng nên chính vì vậy cái độ rủi ro rất là cao bạn còn rất nhiều cổ phiếu khác nữa Dũng muốn chia sẻ tuy nhiên các bạn thấy rằng là những cái cơ hội những cái cổ phiếu điểm mua như này nó rất là ít nó không có phải lúc nào cho chúng ta mua những cái điểm mua như này không phải lúc nào cũng có bởi vì nó chỉ có một số các cổ phiếu có thể giúp chúng ta đạt mức lợi nhuận chỉ có một số các cổ phiếu có điểm an toàn tuyệt đối như này thôi không phải là uh, vì sao chúng ta lại bị thất bại vì sao chúng ta lại không có kiếm được lợi nhuận hơn hẳn so với cổ phiếu khác khi bạn mua cổ phiếu này thì chỉ trong vòng ạ hai đến ba tuần thôi bạn có thể kiếm được 50 à xin lỗi chỉ 2 đến 30 phần trăm trong thời gian rất là ngắn nên chính vì vậy thì chỉ cần hai ba lần 2 đến 30 phần trăm thì bạn đã có một cái mức lợi nhuận khá cao rồi với đấy là những chiến lược uh, lãi kép thì bạn cũng biết rằng là có những cổ phiếu nó độ an toàn rất là cao đây chẳng hạn như thế nếu bạn đã mua ở những cái vùng này có thể các bạn thấy là nó rất là cao bạn không ra mua nhưng một cái quá trình tích lũy siết chặt như thế này bởi vì bạn đã đầu tư quá lâu ở đây rồi cổ phiếu lên và đến điểm này bạn bán ra và đây chính là món quà mà chỉ có một số ít các bạn biết được rồi chỉ có một số ít các bạn biết rồi biết được cái món quà tuyệt vời nữa nhưng chúng ta sẽ không bao giờ thừa nhận rằng là đây là điểm mua tuyệt vời nhất và khi bạn không hiểu đây là điểm mua tốt nhất thì bạn đã bị bỏ lỡ cơ hội này và cổ phiếu này tiếp tục tăng giá và bạn đã bị mất cơ hội với rất nhiều cổ phiếu mà uh, Dũng biết còn rất nhiều cổ phiếu khác nữa nhưng trước trước khi mà muốn nói các bạn thì các bạn sẽ thấy rằng là có những cổ phiếu các bạn cần phải đợi ở hôm trước Dũng đã nói với các bạn rồi một cổ phiếu như là HPG cái vùng này khi mà khối lượng nó quá cao khi mọi thứ nó vẫn đang chưa có thể cho chúng ta mua được nếu chúng ta mua ở đây có thể chúng ta sẽ gặp những cái đàn đàn, đàn rút bỏ rất là mạnh ở đây và dẫn đến là chúng ta sẽ có thể bị thua lỗ nhưng nếu chúng ta đã xác định là khi mà cái nền tích lũy ở đây biên độ hẹp rồi cái sự xác nhận đây bạn mua cái độ an, an toàn rất là cao một cổ phiếu cũng tương tự như vậy đó là cổ phiếu FPT khi bạn mua cổ phiếu FPT nó vượt qua cái đỉnh này thì quan trọng là chúng ta thấy rằng cái quá trình giao động đây rất là lớn thì cổ phiếu rất khó đi lên được nhưng tuy nhiên các bạn nhìn thấy ở đây cổ phiếu đã có cái sự ờ, thu hẹp về khối lượng thu hẹp về biên độ thì đây chính là những cái cơ sở để cho cổ phiếu này có thể tiếp tục tạo ra một cái nhịp tăng tiếp theo nhưng quan trọng là chúng ta tiếp tục đợi chúng ta tiếp tục đợi không phải là chúng ta mua giá rẻ không phải là chúng ta nghĩ rằng là giá nó tốt để chúng ta mua và chúng ta phải đợi khi nào xác nhận thì đây chính là những cái cơ hội chúng ta nên một cổ phiếu không phải là đắt hay là rẻ và quan trọng là chúng ta mua vào đúng thời điểm nên khi mà chúng ta không nắm rõ mô hình nên tất cả mọi người khi mà học và theo dõi phương pháp của Dũng mà không hiểu được mô hình thì chúng ta sẽ uh, thất bại thế là những cái cổ phiếu như này Dũng hỏi cô các bạn nói là mẫu hình gì ạ nếu các bạn hỏi đặt ra câu hỏi mô hình gì nếu nó không nằm trong những mô hình mà dũng kiểm soát được dũng sẽ không mua những cổ phiếu tương tự như vậy nó nó nằm trong mô hình gì ạ à? chẳng hạn cổ phiếu nó vẫn có lợi nhuận đấy bạn mua ở giá 75 nó vẫn lợi nhuận bởi hiện tại thì hỏi các bạn nó là mẫu hình gì nếu nó không có mẫu hình gì mà các bạn không nắm rõ được nó thì tại sao các bạn mua nên dũng chỉ chia sẻ với những cổ phiếu mà nó nằm trong cái tầm kiểm soát của mình nằm trong những mô hình mà kiếm được và khi mua xong nó có thể kiếm được 20 thậm chí 30 phần trăm trong thời gian ngắn thì đó những cổ phiếu mà nằm trong cái à, chiến lược đầu tư mà Dũng chia sẻ nên nếu các bạn nào mà có thể hỏi rất nhiều bạn hỏi cổ phiếu nhưng rõ ràng là Dũng cũng không biết nó có lên đấy không bởi vì nó không nằm trong mô hình của Dũng bởi vì Dũng hành vi của Dũng là Dũng chỉ tập trung cho những cổ phiếu mà được các nhà tạo lập các big boy à, tích lũy thu gom được còn trong thị trường mà đi giá lên này thì cổ phiếu nào mua trở thành công tuy nhiên thì quan trọng là sau khi thị trường sung giảm thì cổ phiếu của bạn sẽ như nào với những cái tin xấu như là vừa rồi covid thì cổ phiếu của bạn như nào nên đó là những chiến lược mà các bạn cần phải nắm rõ được nên ở trong video này cũng mong muốn rằng các bạn này nếu các bạn muốn thực sự đầu tư thành công các bạn muốn trở thành chuyên gia đầu tư chứng khoán các bạn muốn trở thành những cái thiên tài muốn được kiếm được 50 thậm chí 100 hoặc thậm chí nhiều hơn 100 phần trăm một năm thì các bạn cần phải hiểu rõ được bản chất của mẫu hình khi mà bản chất mô hình thì bạn sẽ nắm được nguyên lý khi mà bạn nắm được nguyên lý thì bạn sẽ nói được quy trình khi bạn nắm được quy trình các bạn sẽ có những cái bước để bạn hành động khi mà các bạn có bước hành động thì bạn sẽ biết là quản trị rủi ro khi bạn biết quản trị rủi ro thì bạn sẽ thành công khi bạn thành công bạn kiếm được tiền khi bạn kiếm được tiền bạn tự do tài chính và bạn tự do tài chính bạn sẽ giúp đỡ nhiều người khác được hơn đó là những lý gì lý do mà dũng muốn chia sẻ các bạn trong cái buổi tối hôm nay nếu các bạn thấy video này cực sự thấy có hay có ích thì hãy comment vào phần bên dưới tại vì bởi vì có thể ngày mai sáng mai nếu mà Dũng mà lọc được cổ phiếu là Dũng lại tiếp tục chia sẻ vào sáng sớm ngày mai nên chính vì vậy bạn hãy phải đăng ký kênh của Dũng để nhận được video của tuyệt vời nhất vào sáng ngày mai mình xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều